Robot Em ơi em là ai Không cần lên dây cót. yeah. Bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt Không là anh thì ai Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngừng động Để má ửng hồng em xinh như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa nghĩ phải say nắng một ai Nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại Và khi có em về chung một nhà Có bao nhiêu điều thú vị liều nhỏ hai quả thiên ha à, có anh bên cạnh em tìm đâu xa real love ở đây em tìm đâu xa người tốt như anh em tìm đâu ra đó anh tôi nói ông nghe nè Ông làm ơn nhớ giúp tôi là phải giữ kín chuyện này Không được nói cho ai biết rằng là Sammy là robot hết nha Chỉ mỗi mình tôi với ông biết thôi đó Nhớ nha Trời ơi, ông yên tâm, tôi hồi xưa giờ là vua bí mật mà, làm gì mà tôi đi kể cho người khác nghe được chứ. <laughs> thôi được rồi, bạn bè nhau cho nên tôi tin tưởng ông á. Nhớ á, chỉ mỗi mình tôi và ông thôi. Nhớ nha. Biết rồi mà, tôi biết rồi. Cái gì? Sa Sammy là robot sao? Wow. <laughs> Hay à, vậy Tính à. ra tôi bảo với ông rằng là ông phải giữ bí mật chuyện này Mà tại sao bây giờ Simmy lại biết hả à, Thì thì tôi tôi tưởng đâu là Simmy là bạn gái của tôi Nên là tôi kể không sao à. Ai ai ngờ đâu Trời ơi Ai, tôi thật sự rất là thất vọng về ông luôn Kairon Trời là trời con trai gì đâu mà nhiều chuyện dữ vậy hả Cái chuyện tôi kia ông giữ bí mật mà giờ Simmy biết là sao Ôi trời đất ơi ông yên tâm đi Chỉ tôi chỉ kể với đúng một mình Sim thôi Sim sẽ không bao giờ kể cho bất kỳ ai đúng không Sim Ông yên tâm tôi là một người cực kỳ kính miệng luôn Nên chuyện này tôi sẽ giữ bí mật nhất có thể Yên tâm nha à, Ừ ok tôi hy vọng rằng là ngày mai công ty sẽ không biết chuyện này ok tôi tin tưởng Trời sim ơi, lần này đó yên tâm yên tâm tôi kính ố oh, có điện thoại nè đợi tôi xíu nha ờ nghe điện thoại ạ à? ủa cá muối hả trời ơi cá muối tôi kể bà nghe rồi biết gì không thật ra sami chính Ê, quay quay quay quay bạn ơi bạn ơi bạn ơi à, bạn hứa với mình à, sao bạn ơi à à trời trời tôi tôi tôi xin lỗi nhanh miệng quá á à, á gì cá muối À tôi tôi bảo là sami có có cái đầm mới đẹp lắm <laughs> ờ vậy á à thôi có có gì mai tụi mình nói chuyện tiếp ha à, ok tôi bận xin lỗi xin lỗi nha Suýt um, <laughs> ờ, quên luôn Không tôi, sao, uh, ờ, này tôi lỡ thôi à... uh, Tôi uh, tôi tin hai người mà Ok, tôi tin hai bạn mà Ok, Yên okay. tâm, phải tin chứ, tất nhiên rồi <laughs> Hai bạn đáng tin cậy lắm Ok, vừa rồi tôi thấy là hơi bị gọi là đáng tin rồi đó Thôi được rồi Nói chung là Simi biết cũng không sao Uhm, thôi, nói chung là hai người cũng là bạn thân của tôi Cho nên là à, bây giờ biết Sammy là robot á Thì cũng bình thường thôi uhm, Hy vọng là hai người sẽ không nói cho ai biết hết Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi phải về nhà đây Tôi còn nhiều việc phải à, làm lắm à, Thế á, à, mới qua chơi xíu mà Ngồi chơi xíu đi Thôi, tôi phải về nữa Thôi rồi, ờ. Sammy à. Sammy robot Thưa chủ nhân Đi về, à. nhanh lên, ờ. trễ rồi Tạm biệt Sam nha Tạm biệt Bye Bye <laughs> Trời ơi các bà Simi bà biết rằng Sammy là robot xong bà khoái quá trời quá đất vậy bạn <laughs> Ok tạm biệt nha Thôi về Sammy ơi Vâng tôi chủ nhân Ai, Ê cay tôi tin tưởng lần này nha Yên tâm bạn yên tâm mình không kể cho ai nghe nữa đâu yên tâm Khi nào khi nào ngày mai lên công ty cả công ty biết không ta Ai, Lâu quá Không bao giờ kể cho ai đâu Rồi ok thôi về nhà Ôi, trời ơi, làm việc mệt quá Ngày nào cũng phải gọi deadline, deadline Chán ghê luôn á trời Ai, Mà từ nãy giờ mới chơi được có 2 tiếng thôi hả ta Làm việc từ lúc 6 giờ mà bây giờ mới có 8 giờ thôi hả Hình như là đến khoảng rồi là 12 giờ trưa mới được đi ăn trưa lận Trời ơi, mệt quá à Ai, Thôi cố gắng làm việc thôi giờ biết sao Ây dô, ây dô, hello mọi người Trời đất ơi, mọi người đang làm gì vậy Thôi, hôm nay giới thiệu cho mọi người biết nè Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt luôn Đó chính là hôm nay là sinh nhật tôi Thôi, hôm nay nha Tôi đã tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng To gấp 10 lần bữa tiệc hôm hôm trước luôn đó mọi người Hôm nay nha, tôi mời luôn đầu bếp từ bên Dubai về nấu ăn ngon này, Xong tôi còn mời quá cho đất ca sĩ về hát này cho mọi người nghe đó Mọi người chỉ cần có mặt thôi là sẽ được gọi là vui rẻ hết cỡ luôn không cần quà cáp gì hết à quên mọi người cũng đâu có tiền đâu mà mua quà đúng không không, không cần không cần không cần mọi người chỉ tới là được rồi <laughs> wow cái gì hôm nay là sinh nhật của dịch á trời ơi nghe có vẻ vui quá vậy ta à. được được hôm nay chắc chắn tôi sẽ tới mà à, mọi người ơi mọi người hôm nay là sinh nhật của dịch nè mọi người nhớ chuẩn bị quà cho dịch nha mọi người ơi ủa mọi người ơi ủa sao sao mọi người không nói vậy đơn vậy mọi người ủa cái gì kỳ vậy hôm nay là dịch là mời mọi người đi ăn sinh nhật mà sao mọi người im lặng vậy mọi người ủa cà mui cà mui ơi hả hôm nay á cà mui là sinh nhật của dịch kìa dịch mới vừa mời bọn mình ăn sinh nhật kìa sao bà không nói vậy vậy hmm. <laughs> ủa sao vậy sao tự nhiên tỏ thái độ gọi là giống như là đang không quan tâm vậy ủa ai chẳng lẽ là bây giờ mọi người vẫn còn giận nhau sao Ây, tôi riết rồi tôi không biết là cái team này có còn phải là một team nó hay không đây suốt ngày giận nhau hoài à, à, à mọi người ơi mọi người Ây, sao không ai nói gì hết ta ủa Sao mấy cái người này kỳ vậy ta Hôm nay tôi mời mọi người đi ăn sinh nhật tôi mà Trời ơi tôi nhiều tiền lắm Tôi không cần mọi người tặng quà gì hết trơn đâu Đến ăn bên phí cái đồ bên Dubai nè Xong rồi còn được nghe ca sĩ hát nè Ủa sao mấy người này kỳ vậy <laughs> thôi dịch ơi dịch ông ông ông bình tĩnh trời ơi chắc là mọi người đang bận làm việc á mà ông yên tâm đi chiều nay chắc chắn tôi sẽ đến ăn sinh nhật của ông ha vui lên nha vui cái gì mà vui trời ơi ông nhìn ông cô đường đường là một bậc doanh nhân lại còn là một người giàu nữa mời mấy người đi ăn mấy người không không không không trả lời gì hết trơn luôn á đã thế này tôi đã thể mời mấy người nữa tí nữa tôi đi mời Ronaldo này tôi mời Messi này tôi là Justin Bieber đến ăn xin là tôi không thể mời mấy người nữa tôi mời toàn người giàu đến cho mấy người tức chơi đi về luôn ơi ơi dịch dịch ơi trời ơi lại giận nhau nữa rồi Ai, suốt ngày cứ cãi nhau như thế này riết cái tim này á chắc chắn sẽ có ngày tan rã mà thôi hey, ờ, mà mọi người à tại sao mọi người lại im lặng vậy hả tính ra là ông dịch ông chỉ muốn mời sinh nhật mọi người thôi mà sao mà mọi người vô tâm quá vậy tôi biết là ông dịch ông có lỗi nhưng mà ít nhất cũng phải chúc mừng sinh nhật ổng một câu chứ Ủa, ông không nghe ông nói gì à Ông bà tụi mình nhà nghèo Không cần phải mua quà đâu Đấy vẫn là khinh tụi mình chứ còn gì nữa Làm gì phải đi sinh nhật ông Ủa Ừ thì tôi biết rằng là ổng nói vậy thì cũng hơi quá đáng thiệt á Nhưng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của ổng mà ừ, ừ, ừ, Thôi nói chung là mọi người không muốn đi thì thôi Thôi thì chiều nay thì tôi vẫn đến sinh nhật của ổng Chán ghê á trời ơi trời ơi nhà xa công ty quá cho nên là mỗi lần đi làm về là phải đi bộ mỗi chân gì đâu luôn trời việt nam xin mời quốc à, dạ ờ, ủa gì vậy ê trời ủa phong ông đi đâu vậy ủa ủa mất dịch ủa trời ơi cái gì đâu mà tàn siêu xe lamborghini không vậy wow trời ơi đẹp quá à đi đâu vậy mà đi bộ vậy vậy À, à tôi mới vừa gọi là đi từ trong công ty về mà Tại vì là nhà tôi hơi xa công ty á Cho nên là đi bộ về nó hơi lâu <laughs> Không gì đâu Trời ơi, Ủa? nói bao lần rồi Mua luôn cái nhà cạnh công ty đi cho gần công nghe Ơi, tôi đâu có nhà giàu như ông đâu mà mua nhà cạnh công ty Trời tào lao quá. Ủa nhưng mà hôm nay ông đi chơi chung với bạn không hả Trời bạn ông tàn đại gia không vậy Đi xe Lamborghini được luôn nè à. Trời ơi, mấy người này toàn bạn tôi không á Ê, hay là bây giờ ông đang đi bộ về á Nhà thì cũng còn xa Hay là cần tôi cho quá giang không ơ em vậy hả ơi ôi à. bạn hiền ủa làm gì mà nói chuyện lâu quá vậy đây là vậy từ từ từ từ từ từ đây là bạn tôi nè trời ơi ông làm cùng công ty mà nhàn giàu lắm nani okay. à, gì vậy trời à, <laughs> chào hai bạn nha tôi à, tôi là phong cận à, <laughs> ủa dịch dạ, hồi nãy ông bảo là ông muốn cho tôi quá quá quá gian về nhà hả cảm ơn ông nha ừ, đúng Vậy rồi. Thì... Trời đi, đi. đi. đi nhà xa quá gian đi ok đi đi đi đi Trời ơi, à, à, còn lâu, ờ. đây, đây, đây, đây, Tôi chỉ nói dở đâu vậy thôi chứ hôm nay tôi bận đi chơi với cả mấy người bạn giàu có rồi Nhưng dạ. mà ông theo, bây ông vừa cùi bắp, vừa trông còn xấu xí thế kia rồi Người ta cười thôi sao, tôi nói dở ờ, vậy, ông tin nữa Nghèo, nghèo tổn ghê, nhà nghèo đời chơi Ừ đúng rồi, chính là chọn không tin đó Thôi đi ông ơi, có thời gian quá Ủa, gì vậy? Đi, đi, đi, đi, đi, đi, mọi người đang chờ mình kìa Đó, đi ờ, thôi Nhân viên vàng Ủa, cái, cái, cái gì mà tự nhiên không rủ tôi lên xe chở tôi về xong bây giờ nói tôi này nọ xong rồi xong rồi bỏ đi là sao vậy ông dịch này ừ, trời ơi cái tên mít tôi dịch này <laughs> rất là nhiều lần mình đã tha thứ cho cậu ta vậy mà bây giờ cậu ta dám sỉ nhục mình trước mặt những người bạn của cậu ấy <laughs> không thể nào chấp nhận được mà đáng ghét <laughs> tức quá mà thôi thôi mặc kệ cậu ta đi về nhà to you, but um, Happy birthday to you. trời ơi, cuối cùng thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bao nhiêu là món ngon nấu từ tận bên Dubai mang về đây luôn á. Bây giờ ấy, chỉ cần ngồi chờ một lúc nữa Những người bạn đại gia của mình tới nữa là đủ một cái mâm tiệc thật soạn vui vẻ ngày hôm nay rồi <laughs> Happy birthday, happy birthday Ai, trời ơi, đợi chờ muốn chết luôn đó trời Kỳ vậy ta Sao nãy giờ ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ mà mọi người sao không tới nữa trời Bực mình ghê luôn á Hay, hay là mình thử gọi xem mọi người đang làm gì ta Alo Alo, alo, người bạn đại gia của tôi ơi, cậu đâu rồi? Ủa, hôm nay sinh tôi mà cậu không tới hả? Trời ơi, cái gì mà sinh nhật nữa bạn ơi Thôi bạn ra ăn một mình đi Tôi là giờ tôi bận đi chơi với lại mấy bạn đại gia khác rồi Đấy, không có chơi với mấy người mà đại gia nửa mùa cho bạn đâu Thôi tôi đi chơi tiếp đây, tạm biệt bạn nha Alo, alo Ủa cái gì kỳ ta Ủa, sao chưa nói hết câu mà nó nó nó cúp mấy cái rụp vậy trời Bạn mày kỳ dữ vậy hay không sao, gọi người khác Ừ À, đây rồi Alo Alo, ai vậy Alo, ôi, trời ơi Người bạn giám đốc của tôi ơi Hôm nay tôi gọi cậu đến ăn sinh nhật tôi Mà cậu bận cái gì sáng giờ giờ chưa tới nữa Đồ ăn ngồi hết trơn rồi nè Sinh, sinh nhật hả? À, à sinh nhật hả? Ôi bạn ơi nhưng mà hôm nay mình bận làm việc khác rồi quan trọng hơn Nên thôi ờ, có gì ờ, mình gửi tiền cho bạn sao ha ờ, Thôi cúp máy ha Thôi sinh nhật mà mình có việc bận mà nhận tiền đỡ đi Xíu nữa mình chuyển khoản sao ha Rồi bye bye nha Alo ờ, Alo Alo Alo Ủa Ủa sao lại, sao lại gửi tiền trời trời tôi thiếu được tiền đâu trời Thôi mà công việc hợp đồng công ký hôm nay thì mai ký cả năm trời cái ngày sinh nhật của tôi nữa mà trời Ôi mấy người này kỳ ghê trời Ây, trời ơi Vậy là Vậy là năm nay tôi tôi lại ăn sinh nhật một mình nữa rồi hả Ồ, không ai đến với tôi hết hả Ờ cô đơn dữ vậy trời Ây. Hay, ông không cô đơn đâu dịch à Ủa, mọi mọi người đến, đến dự sinh nhật tôi đó hả? Đúng rồi, tụi tôi đến để dự sinh nhật của ông nè Ủa, mọi, mọi người không giận tôi hả? Chúng ta là anh em tốt mà làm sao mà tôi giận ông được Chúc mừng sinh nhật ông nha dịch Mọi, mọi người mọi người làm làm tôi cảm động quá Hey, tính ra là hôm nay là sinh nhật của ông Ông đã mời bọn tôi rồi Thì tất nhiên bọn tôi phải tới chứ Trời ăn sinh nhật mà ăn một mình như thế này là không có vui đâu nha <laughs> Trời ơi, vậy là Vậy là tôi tôi sẽ không Không còn phải ăn sinh nhật một mình nữa rồi Mà tôi nói mọi người như vậy Mọi người không nhận tôi hả ai làm sao mà giận ông được như siro đã nói rồi đó chúng ta là anh em tốt mà ừ, dù ông có như thế nào thì tôi cũng sẽ tha lỗi cho ông thôi à, ủa vậy vậy thì tốt quá rồi à, vậy là tôi thì không phải ăn sinh nhật một mình nữa rồi ôi mọi người ơi bây giờ đồ đồ ăn vẫn đang còn nè mọi người dự tiệc sinh nhật chung vui với tôi nhé nào mọi người ơi chúng ta cùng nhau nhập tiệc nào dạ vâng, dạ vâng. hay chúc mừng dạ sinh nhật vâng, dịch nha vô vô vô vô hay ui trời tạnh mưa luôn kìa mọi người Ê, như vậy là khỏi cần phải dùng dù che nữa rồi hay ai trời ơi mọi người nhìn này ở đây rất, rất nhiều đồ ăn luôn mà toàn đồ ăn từ dubai luôn đó mọi ai, người ai, ai, mọi người dạ, nếm dạ. thử đi nếm thử dạ tôi nói ông nghe nè tôi biết là đồ ăn ngon rồi không phải khoe nữa lần trước ông khoe tôi bực mình lắm rồi nha giờ khoe nữa hả ờ hả quên mất ấn năm nay bên kể mấy món này bên dubai có món này bên nhật bản này thôi không kể nữa bên mình chuyển qua Ê, có món này cá từ chicago này hôm nay mới nhập về á mắc lắm luôn ơi thôi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi đây à, tụi à, tụi mình về đi mọi người ổng khoe hoài thôi về đi rồi rồi mọi người ăn đi tôi không giới thiệu nữa được cái gì <laughs> vô ngồi nào trời giới thiệu hoài bực bội quá ơi hôm nay là sinh nhật của dịch cho nên là bọn tôi đến đây là có đem quà cho dịch đó nha Ủa quà hả? Ủa có sáng quà bảo chứ. mấy người nghe quên ý lâu. À sáng bảo mọi người không cần quà mà ta. Ôi, sinh nhật phải có quà chứ. Bây giờ mọi người cùng nhau lấy quà ra nào. Đây, đây để tôi lấy quà tặng trong nè. Ra đâu ra ngoài đây, ra ngoài đây tặng quà mọi người ơi. Đây. Quà của tôi đây. Đầu tiên là hộp quà màu xanh của tôi. Đó, giờ ông mở quà đi. Ôi, hộp quà màu xanh luôn. Ê, tính ra là ông tặng hộp quà theo cái màu ông luôn hả? Đúng rồi, quà bên trong hơi bị đặc biệt luôn nha. Mở đi. Ồ, chứ ta tính ra là mình nhận được bao nhiêu quà sáng rồi mà tính ra là món quà này là món quà mà mà mà, tôi được nhận trực tiếp luôn đó chứ sáng giờ toàn chuyển khoản không à để thử mà các ấy ấy ấy cha ui à, đẹp không ông đeo thử đi mặt nạ hacker <laughs> Trời nhìn cái đẹp trai liền luôn á trời. Ôi, ổng đeo mặt nạ nhìn đẹp trai ghê. Nhìn tôi đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp trai hả? Ừ, ờ đẹp mà. Thôi ờ, được rồi, thôi, thì đứng ra tưởng quay to nhưng mà cái này thôi không sao, tình cảm tình cảm chính tình cảm. Ok rồi, còn ai nữa không? Có ai cũng không? ai đây đây đây đây món quà của tôi nè đó nó nó quà của mèo đi quà của mèo sumi đi quà gì tôi tự làm á ủa gì ạ ôi con gấu bông hả tự làm á đây là mẹ gấu teddy mà tôi tự may á tôi tặng cho ông á wow dễ thương quá ta người 17 giờ mới có người nói tự may chứ mấy giờ mấy con gấu mấy chục ngàn đô toàn mua không à tôi cái kêu nghe ok rồi tiếp theo là camui đi camui đi đây đây đây đây cái món quà này của tôi á đối với tôi là cực cực cực kỳ quý giá luôn tôi quý ông lắm thì tôi mới tặng cho ông đó nè ồ oh, hộp quà màu xanh ta có cái hộp căng thẳng hơi hơi bị gọi là san ừ. chảy hơi bị đẹp hơi bị gòn đấy ừ Ui, Ủa, gì <laughs> hả? Cà rốt hả? À, à đúng rồi ha, quên mất nhà của Camui là gọi là bán à, gì ta trái cây rau củ bạn ơi, tặng cà rốt là đúng rồi. trời ơi, ăn tôi đâu biết nấu ăn đâu mà tặng tôi cà rốt chi trời. Thôi rồi, ờ, đây bọc sinh nhật của tôi tôi về nhà tôi tự nhai hết đúng này được rồi tôi hứa tôi sẽ nhai hết ok rồi, ờ, rồi. còn đây là quà của tôi nè quà của tôi á là mặc dù là nó không có ba đáng bao nhiêu tiền hết á nhưng mà tôi mong là đây là cái thành ý là tôi tặng ông có thể nhận oh. một hộp quà màu đen hộp mà có con iPhone 13 Pro Max không ta Ôi, ông mở ra đi ôi gì vậy cái gì vậy tặng gì vậy trời ơi siro ông tặng gì mà ông tặng trong dịch cây cái cây súng vậy trời ơi, nguy hiểm nguy hiểm trời trời cái này súng nước cái này cây súng nước thôi à à gì nước, à nước. cây súng nước hả trời ơi, làm tôi giật hết mình tưởng ông tặng cây súng chứ trời ơi rồi không được cái súng không được dùng cái này nha đi tắm mang vô phòng toilet đừng mạnh hả trời ơi <laughs> cái cây súng nước này cái cây súng nước này mình dùng để mình à, bắn ruồi mũi trong chấu được cái dịch ok rồi rồi còn ai đó còn ai còn quà à có con à. sam nè à. sam sam tặng quà đó, đây là món quà mà tôi tự làm luôn nha. Đó, đây. À, à món quà tự làm. Ôi, nhiều quà tự món làm vậy. Món quà tự làm luôn hả? À? Ủa, ghê dữ ta. Ủa. Đó, bông hồng, bông hồng này là nhà nhà tôi có chồng này tôi còn có đành tặng cho ông. Wow, wow. lắm nha. Một bông, Một hồng. bông hồng em dành tặng cô một bài ca em hát riêng tặng thầy em sao tôi cảm giác tôi giống thầy giáo ta nghe nó hơi sai sai ta à không chỉ có cô giáo mới được nhận hoa hay dịch ạ à? dịch là cô giáo tao tặng tao rồi thầy giáo được nhận hoa chứ bộ thôi rồi ok tính là tôi đâu có thiếu hoa đâu nhưng mà thôi được rồi đây là món quà của của, của than tặng rồi thôi rồi tôi sẽ okay. lưu giữ và tôi sẽ trồng nó ở trong vườn nhà tôi rồi tiếp theo nữa là mi mi rồi tặng quà đến mi. ok hộp quà mi mi là hộp quà màu hồng nha hơi bị đẹp hộp quà màu hồng à. ừ. trong kỳ biểu của ta hơi để coi ủa What? có gì ạ à? Ui Ui, Tiền Ủa? Wow Trời, ơi tặng tiền nhờ Ủa mà khoan tự tính ra nhà Tính ra nhà ông dịch ông giàu rồi tặng tiền thêm cũng à. đâu được vậy ta Gì kỳ vậy Đây đâu phải là tiền đâu ba nhìn kia coi À, thì ra đây là mấy cái đồng xu để, để, đi chơi vô trung tâm thương mại luôn đó trời Ủa khoan hình như cái này là mấy cái đồng xu mà kẹo sô-cô-la bên trong bên trong nó có sô-cô-la à, à, sô-cô-la Sô-cô-la cái này là vừa trang trí được nè còn vừa ăn được luôn là ghê đúng rồi bên trong đồng tiền có sicula nè mấy mấy mấy mấy bạn ơi mấy bạn nào có biết mà mấy cái đồng tiền mà bằng vàng bên trong nó có sicula bạn biết không mấy bạn biết hãy nhớ bình luận cho mình biết nha ờ ok rồi quá chưa quà rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau Ui, mà tính ra hồi nãy trời tối mà chúng ta tặng quà xong đến sáng luôn mọi người ờ ha sáng luôn dạ, hả ơi, dạ, đi sinh nhật xuyên đêm luôn mọi người trời ơi không thôi được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ngồi vô bàn nhập tiệc nè anh em ngồi vô ngồi vô đồ ăn nguội hết rồi đại trời ơi ok Ủa, ủa mà khoan mọi người ơi Hình như là tôi thấy bữa tiệc hôm nay thiếu thiếu gì thì phải á um, Ủa, uh, Simi thì... Simi, hả? đó đâu rồi? Uh, cái hả? Ờ, cây bảo cây không có tới được nên hôm nay thiếu cây Ủa, <laughs> trời ơi, chẳng lẽ là ừ. cây Ron vẫn còn giận mít tới dịch sao? Thầy, tôi không biết nữa Thầy, Cai Ron không đến hả? À? Chắc là cũng đúng thôi Bởi vì hôm bữa tôi tôi lỡ kêu căng tôi lỡ kiêu ngạo lớn tiếng ở công ty quá hỏi ai người ta chịu nổi hey, không biết bao giờ anh em chúng ta mới vui vẻ được như ngày xưa đây nếu như mà mà tôi được gặp lại Caron đó có lẽ là tôi tôi sẽ sẽ xin lỗi Caron và sẽ mong là mọi người sẽ thân thiết trở lại á tôi tới rồi đây ủa ui Caron kìa mọi người à. Ôi, Caron, Caron. trời ơi tôi tưởng là ông không tới luôn chứ Caron ai vậy đó ông vẫn tới à Trời, làm sao mà không tới được Hôm nay là sinh nhật của Mr. Dịch mà vậy thì vui quá rồi ủa rồi ông dịch đâu rồi ông dịch đâu ông trốn đâu rồi ra nhanh lên hồi nãy mới kêu rồi gì ta cái xin lỗi người ta nhắc nhắc nhắc cái mà tới luôn lẹ vậy ơi hồi nãy hứa là xin lỗi người ta giờ ra xin lỗi cho anh em tốt thân thiết lại nhau nào nhanh lên nhanh lên ra đây ra đây đây từ từ từ từ từ từ xin xin lỗi xin xin xin xin ngại nói cái gì, gì mà ngại gì mắc cỡ gì nữa trời xin lỗi nhau đi ủa cái đó hả ờ ừ ừ thì thì tôi cảm ơn ông vì ông đã đến dự sinh nhật của, của tôi với, với cả hôm bữa tôi hơi có lỡ lời quá tôi không cố ý đâu tại cái tánh tôi từ đó đến giờ ấy ở trong nhà giàu quen rồi nên là đi đâu cũng nghĩ rằng mọi người đều thua kém mình á chứ tôi không cố ý đâu tôi tôi tôi chỗ gì cho tôi xin lỗi nha hả ông nói tôi tôi sao tôi chưa nghe rõ hả hay tôi, tôi, ơi tôi, tôi nói là là là cho tôi xin lỗi nha à, <laughs> xin lỗi rồi nha <laughs> thôi được rồi dù sao thì tôi cũng không có giận ông đâu bởi vì chúng ta là anh em tốt mà đúng không nào đúng vậy ờ, ờ, đúng, anh em chúng đúng, ta là anh em đúng, tốt mà đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, Thôi được rồi Vậy bây giờ anh em chúng ta hết giận nhau rồi nha Anh em vui vẻ trở lại rồi Còn bây giờ thì còn Chừng trời ơi nào tôi đói bụng lắm rồi đó Vô ăn sinh nhật thôi nào Trời ơi vui quá bạn ơi Vậy là bây giờ anh em tốt đã không còn giận nhau nữa rồi phải như vậy thì tình bạn mới mãi mãi bền vững được chứ Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau nhập tiền thế nào của robot Robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót yeah. Bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngưng động Để má ửng hồng em xinh như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa từng phải